Tao lên chùa cúng tường bao nhiêu lần rồi mà không nhận ra tao lại đây bê giúp chị đồ cúng tường vào nào Hôm nay chị đến hơi muộn vì hơi nhiều đồ ấy Cô bạn này làm một cái việc bố thí Có sinh ra phúc báu của việc bố thí Trời ơi là trời em ơi là em Nhìn thế này mà có tiền để đền à Cô ấy làm vợ đây. Thôi em đi ra đi Nhưng bên trong đó là những cái tâm bất thiện Thì nó lại trổ ra những cái quả bất thiện của cô ấy lên chùa cúng dường bao nhiêu lần rồi mà không nhận ra tao Tại mày đấy Mày có làm gì đâu chứ Mùa xuân em đi lễ chùa Mùa xuân bất diệt là đây Bốn mùa xuân đi xuân đến Mùa xuân nhất điểm trí mai Hay thật chứ nhỉ Nhưng thiếu một chút cảm xúc nữa Để chị luyện thanh rồi nát vào bạch sư phụ Đấy Mày thấy chưa Mấy con mụ kia lên chùa ấy, quét xác đấy Nó không có tiền Thì phải có công Còn chị Có tiền thì sao phải thế Em ơi Lại đây bê giúp chị đồ cúng dường vào nào Anh lên em ơi Em chào chị ạ Hôm nay chị lên cúng giường ạ à? Ôi quý hóa quá Em xin tùy hỉ chị ạ Ừ, hôm nay chị đến hơi muộn Vì hơi nhiều đồ ấy Hai đứa đi ra cốp xe bê hết đồ xuống cho chị Để chị mang vào cúng giường sư phụ Nè, nhanh chân lên Vâng ạ Kiểm tra lại xem Các thùng đồ xem đã đầy đủ thông tin chưa Kiểm tra cho cẩn thận vào Toàn đồ đắt tiền thôi đấy Không lại nhầm sang đồ của người khác Mà sư phụ không biết thì mày chết với chị Dạ dạ để em kiểm tra Phật tử cúng dường, thừa thị thảo mai Đặc điểm nhận dạng, có giọng nói ngọt ngào Đôi mắt dịu dàng lấp lánh tỏa ra ánh nhìn thiện lương Cung hoàng đạo bọ cạp Dạ, đủ cả rồi chị ạ Hay là lần sau mình in cái ảnh của chị kèm các thông tin cho chắc chị nhỉ mà chị cúng nhiều đồ thật đấy ạ Này thì thấm gì đâu em Hai pho tượng Phật 10 bức tranh Phật giáo Ấn tống 3.000 quyển sách 5 cây quất đợi Tết năm kỷ hợi 8 cây đào đợi Tết năm canh tí Năm còn qua tay Em cảm như vậy đã đủ chưa chị? Mày giỏi thế Nhớ được chị cúng tưởng bao nhiêu luôn ý Chị ạ đi với chị 100 lần thì chị cả cả 101 lần Gặp ai chị cũng kể Em nghe em thuộc lầu lau rồi chị ạ Thôi thôi, nhanh chân lên Mang đồ vào đi, để chị đi đếm tiền cúng dường sư phụ Dạ vâng ạ Tự cảm thấy bản thân mình tinh tấn quá cơ Chị ơi, chị, chị kia làm vỡ đồ rồi Trời ơi là trời, em ơi là em Em có biết cái này chị đấu giá trên thị trường mất bao nhiêu tiền không? Em thấy cái này chị mới trả giá ở cửa hàng dưới chân núi mà Mày biết cái gì mà nói Quen rồi, né tốt Thôi thôi em đi ra đi Chị không nhờ em nữa làm ăn hậu đà hậu đậu Em xin lỗi chị, chị ơi bao nhiêu tiền em đền ạ? Nhìn thế này mà có tiền để đền à Có biết bao nhiêu tiền không? Đã không có tiền cúng dường rồi còn làm hỏng đồ của người khác nữa Đấy, mấy cái người không có tiền thì có làm ăn được gì đâu chị Có khi ghe ăn tức ở, thế chị em mình cúng nhiều, có ý làm vợ đấy Có mỗi chị cúng chứ mày cúng đâu mà chị em nhà mình Ăn nói tào lao Thôi, nhanh cái tay lên Mày làm cho tốt vào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 thưa tất cả các quý Phật tử. Đến với cái tình huống thứ nhất này á, các Phật tử đã được xem cái clip mà do chính à, các bạn trẻ trong câu lạc bộ tuổi trẻ chùa mình diễn xuất à, để thể hiện cái cái cái cái cái nội dung của câu hỏi. Trước hết thì sư phụ xin nói thế này. Sư phụ có cái nhận định chung á nhé để cho chúng ta cùng à, tư duy. Cái việc cô bạn này lên chùa cúng dường thì cúng dường nằm trong cái cái hành vi bố thí à, bố thí nếu mà dành cho các bậc bề trên thì mình gọi cái từ trân trọng là cúng dường hay gọi là cúng dường là nói nói chạy đi của cái từ cung dưỡng nha à, mà nói thành cúng dường cung dưỡng cung cấp và dưỡng nuôi à, nhưng mà đối với bậc trên như cha mẹ như các bậc xuất gia à, các bậc cao đức thì ta gọi là cái từ cúng dường thế còn đối với những cái người mà nhỏ hơn dưới mình thì mình gọi là bố thí à, chứ còn nghĩa bố thí nó rộng sư phụ đã từng giảng rồi nha thì ở đây á, chúng ta biết là bố thí là đứng đầu trong các cái hạnh tu từ lục độ ba la mật cho đến thập độ thì cũng đều lấy cái bố thí là đầu tiên cho nên người mà tu học phật ấy, đầu tiên là phải biết thực tập cái hạnh bố thí biết chia sẻ biết cho ra tức là bớt đi cái tâm ích kỷ cái tâm tham lam à, vơ vét về cho mình phải phải biết như vậy thì ở đây thì đại chúng biết à, bố thí à, nó có mấy cái có tài thí pháp thí và vô ý thí trong tài thí thì có nội thí và nội tài và ngoại tài nội tài là bằng sức lực của mình bằng máu thịt của mình đấy là nội tài ngoại tài là tài sản vật chất các cái thứ ở bên ngoài thân thể chúng ta đấy gọi là ngoại tài rồi bố thí pháp bố thí vô ý nghe đó thì để chúng ta hiểu được cái cái bố thí nó là như vậy và chúng ta biết là bố thí thì chắc chắn là sẽ sinh ra cái phúc báu nào thường phúc báu của bố thí là sinh ra cái phúc báu về tài sản phúc báu về nhan sắc phúc báu về sức khỏe phúc báu về an vui phúc báu về trí tuệ và tùy từng đặc thù cái bố thí mà nó sinh ra cái phúc báu nào trực tiếp ví dụ chúng ta bố thí tiền của thì chúng ta thường được cái phúc báu về tài sản chúng ta chăm sóc ừ, bệnh nhân à, bằng công bằng sức bằng tâm huyết của mình thì thường chúng ta cũng được cái phúc báu về sức khỏe Đấy, hay chúng ta bố thí đồ ăn thức uống thì nó cũng được nhiều phúc báu mình vừa được sức khỏe vừa được dung sắc vân vân đó thế thì ở đây thì cái nhân quả chúng ta rất rất là biết từ cái việc bố thí nó sinh ra rất nhiều cái quả khác nhau thế và bố thí thì trong kinh chúng ta đã được nghe đức phật dạy về gọi là bố thí sáu phần gọi là thí vật có sáu phần cái phúc báu nó lớn sáu phần thì có ba phần thuộc về người thí và ba phần thuộc về người nhận thí thọ thí ba phần thuộc về người nhận thí đó là ờ, trước khi mình bố thí tâm mình hoan hỷ. Trong khi bố thí thì mình sinh được cái tâm tịnh tín và sau khi bố thí tâm cũng rất là hoan hỷ, nghe không? rất hoan hỷ, hạnh phúc. Cái người mà bố thí như vậy thì sinh cái phước báo lớn, ba phần là do mình đấy. Thế còn ba phần là do người nhận thí. Người nhận thí nếu là cái người mà đang đã ly tham và hướng đến ly tham, hoặc đã ly sân, hoặc là đang hướng đến việc ly sân, đã ly si, hoặc là đang hướng đến việc ly si đó thế thì cái phúc của chúng ta nó phụ thuộc vào cả cái phần mình thí và cái người nhận thí đó nếu mà xét kỹ trong cái bố thí ba la mật ấy, thì còn tính đến cả cái vật thí nữa có được thanh tịnh có phù hợp hay không nghe ta cho cái vật mà nó phù hợp cái người kia cần dùng à, lợi ích cho người kia thì nó cũng xin cái phúc báu nhé thì ở đây ấy, qua cái chỗ này chúng ta thấy là cái phúc báu của việc bố thí nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều vào người thí này và người nhận thí và vào cái vật mình thí à, mình cúng đó thế thì ở đây á, liên hệ cái phần này và trong cái à, tình huống ở trong à, clip ừ, số 1 này thì sư phụ thấy là cái cô bạn này lên chùa cúng dường ngay đầu tiên cô đã nói là cô lên chùa cúng dường nhiều lần mà các anh bảo vệ không nhớ mặt không biết mặt nghe không tức là cô cái việc cúng dường của cô là cô muốn là mọi người phải biết là cô cúng dường Ngài rõ biết, tức là tôi làm việc này mọi người biết. Vào. Rồi sau đó vào việc cúng dường thì cô lại ghi tên tuổi vào. À, tên của cô là gì đấy? Ừ. Ừ. Là, là Thừa Thị Thảo Mai <laughs> vào. tên các bạn đặt rất hay, Thừa Thị Thảo Mai. Đó, rồi ghi rõ từng thứ từng thứ cúng dường rồi còn muốn đề nghị là in cả vào đấy nữa đó, đó và cô muốn cúng dường để cho sư phụ phải biết à, cho mọi người phải biết là mình cúng dường à, rồi đặc biệt nữa đấy cô có cái hành vi khi nhìn thấy một phật tử đang công quả ở chùa thì cô chê bai à, cô nói là đấy cái người đấy là không có tiền cho nên phải phải lao động công quả còn mình có tiền thì mình tội gì phải làm thế tức là khinh thường cái người nghèo khó hoặc là khinh thường cái người người lao động đó như vậy á vậy thì cái sự cúng dường á, của cô bạn này à, cái việc bố thí cúng dường cố thì là tốt rồi nhưng mà ở trong đó nó quả thật là thiếu cái sự tu tâm đại chúng thấy không nào bố thí mà trong đó có tu tâm thì không những sinh, sinh ra phước báu mà còn sinh ra cả công đức nữa đại chúng có cái sự tu tâm thì mới sinh ra công đức còn không thì bố thí chỉ sinh ra được cái phúc báu thôi còn nếu mà bố thí như thế mà với cái tâm bất thiện ấy, thì có khi lại còn sinh ra những cái quả nghiệp kéo theo sau này nó không tốt Đấy không tốt đại chúng thấy không nhé thế thì ở đây thì sư phụ phân tích cái trường hợp của cái cái cái cái cô bạn này à, cô lên chùa cô bố thí cái việc bố thí à, cúng dường là tốt rồi nhưng mà còn cái việc cô cái tâm của cô không có tu cô kiêu mạn cô chấp trước vào vật mình cúng dường rồi lại háo danh muốn là tôi cúng dường mọi người phải biết là tôi cúng dường trong đó kể cả sư phụ trụ trì cũng phải biết là tôi cúng dường có đúng không các phật tử đó cô này là như vậy rồi lại bên cạnh đó lại khinh thường những cái người nghèo khó hơn mình những cái người lao động những cái người không có tiền như mình đó như vậy là cô ta cúng dường hay là bố thí mà với cái tâm bất thiện rất là nhiều tức là không có tu tâm nếu đúng cái nghĩa bố thí á, cái nghĩa bố thí của đạo phật là gì là chúng ta lấy bố thí mà đối trị tâm đó là cái tâm tham lam ích kỷ đó bố thí để trừ tham lam chấp trước và ích kỷ. Đấy, nếu mà cô bạn này mà biết bố thí, biết cúng dường với cái tâm như vậy thì phước của cô sẽ được trọn vẹn và rất lớn, tức là còn sinh ra công đức nữa. Các Phật tử nhớ công đức là từ cái việc tu tâm ừ, mà chuyển hóa tâm mới sinh ra công đức. Còn nếu chỉ có hành vi không thôi mà lại với tâm bất thiện thì thực sự là thiếu cái sự tu tâm. Cho nên cô này có thể được cái phúc báu mà công đức lại không có mà rồi từ cái cái tâm không tu này lại sinh ra những cái bất thiện sau này nữa nghe không đấy kiêu mạn rồi xem thường người khác chấp trước vào tài sản và rồi có thể khởi những cái tâm vì cô cũng có thể nghĩ sư phụ trụ trì cũng cũng thích như thế nghe không phải biết cô như thế đó thì đấy đều là những cái tâm nó bất thiện nha tâm bất thiện như vậy thì ở đây á, nếu mà theo nhân quả phật giáo á, thì bố thí thì sinh phước báo. Nhưng với những tâm bất thiện như này ấy, thì có thể một cái quả tái sinh của cô sau này là cô sẽ sinh có thể được lên làm Atula. Nghe không? Atula là những cái chúng sinh khi ở thế gian này rất là chịu bố thí à, và nhưng mà tâm thì kiêu mạn rồi đố kỵ, à, sân hận cho nên những cái người ấy thì sau này nếu phước báo lớn thì sinh lên làm Atula à, gọi là à, gọi là thần Atula, nghe không? họ cũng xinh đẹp thế nhưng mà sẽ rất là ghê gớm và nó tâm tâm lý nó rất là chanh chua như vậy và thường hay sinh ra cái chiến đấu nó không tốt, đó, không được tốt. Đó. Và cái quả báo của cái tâm này á, với những cái tâm bất thiện như này khinh khi người khác à, thì sau này chúng ta biết rồi quả báo mình sẽ bị thấp kém thấp hèn sinh xứ vào cái chỗ thấp kém và khi mình khinh người coi thường người khác thì mình sẽ bị tái sinh vào cái cảnh giới mà thấp kém bị mọi người khinh chê mình khinh thường mình nghe không? thế rồi cái tâm lại chấp trước vào tài sản bố thí mà chấp trước thì sinh ra cái gì sinh ra cái ngã mạn mà sau này có thể còn lại đọa làm ngã quỷ nữa sau khi hưởng hết cái phần phước thì đọa làm ngã quỷ vì chấp trước vào tài sản đó và nếu từ cái chấp trước này ấy, thưa đại chúng lại có thể sinh ra cái bất thiện tâm nó dẫn theo cái bất thiện tâm là gì là sau này sẽ xem thường cái người nhận cúng dường. Đấy, con cúng nhiều thế này, thầy phải thế này, phải thế kia, phải tôn trọng con, phải quý con, phải tiếp đón con. Lúc ấy có nhiều khi lại bắt cái người ấy, ờ, có cái tâm là đòi hỏi cái người nhận cúng dường của mình phải lệ thuộc vào mình, phải chiều theo ý mình. À, thưa đại chúng, thế cho nên như thế thì lại mất phước báu đi nữa. Đó, như vậy Thầy phân tích cái chỗ này để đại chúng thấy nó có rất nhiều cái trong cái, cái tình huống cái clip này nghe không cô bạn này làm một cái việc bố thí có sinh ra phúc báu của việc bố thí nhưng bên trong đó là những cái tâm bất thiện thì nó lại trổ ra những cái quả bất thiện của cô ấy cô ấy sẽ được hưởng cái phúc báu của việc bố thí có thể nếu mà bố thí lớn cô có thể sinh được lên trên mà và làm atula nhưng mà atula thời gian của atula và trong atula thì nó thường xuyên tranh đấu ganh ghét đố kỵ với nhau cũng rất là khổ tâm rất là khổ chứ không phải sướng thế và nếu mà hết cái phúc ấy rồi thì cô có thể bị đọa xuống do cái tâm khinh người do cái tâm chấp trước nghe không đó thì và những cái tâm mà bất kính bất thiện nữa nó có thể kéo theo thì cô sẽ chịu những cái quả không tốt nghe không? nếu mà được tái sinh làm người ờ, thì sư phụ nghĩ rằng là sau này cô này có thể là là sẽ không phải được đẹp đẽ và vâng, rồi ở cái chỗ hạ tiện ở cái chỗ mà bị người ta khinh khi đó